Vâng, vừa rồi quý vị và các bạn đã à, được xem một số cái à, bài thuốc mà điều trị các cái bệnh ung thư. À, để tiếp tục cái video ngày hôm nay thì kênh Tống 10 Mạo 2 cũng à, chia sẻ tiếp cùng quý vị và các bạn một số cái hoa quả mà chúng ta thường ăn hàng ngày để điều trị một số cái bệnh ung thư chẳng hạn như là quả sung. Sung là một loại quả nó dân ra được chế biến thành nhiều món ăn lạ và hấp dẫn như sung muối, sung kho cá, sung kho với thịt ba chỉ vân vân. Không những thế mà quả sung nó còn tận dụng được để phòng chữa nhiều cái bệnh. Trong đó có ung thư dạ dày, ung thư thực quản, ung thư bằng quang, ung thư phổi và ung thư gan. Quả sung nó phòng ngừa ung thư theo cơ chế nào? Thì trong đông y, quả sung nó có vị ngọt, tính bình, có tác dụng tiêu nhụng, giải độc, kiện tỳ thanh tràng tức là làm sạch ruột đấy tăng cường tiêu hóa và dùng để chữa kiết lỵ viêm ruột đau họng mụn nhọt mẩn ngứa trị bí đại tiện vân vân quả sung nó phòng chống bệnh ung thư theo cơ chế hỗ trợ điều trị ngăn ngừa sự tăng sinh của các tế bào ác tính ngay từ đầu sung nó là nguồn cung cấp chất xơ rất là dồi dào cho cơ thể của chúng ta nhất là sung dưới dạng uh, sấy khô đặc biệt là quả sung nó giàu vitamin K2 magie canxi và các cái chất chống oxy hóa nó tiêu diệt các cái gốc tự do trong cơ thể tức là các gốc tự do của uh, à, làm cái nguyên nhân mà trực tiếp gây ra bệnh ung thư cái quả sung nó làm giảm tỷ lệ lin giúp cái phòng ngừa và kiểm soát các bệnh về tim mạch vai trò của cá sung trong cuộc sống và trong cái cuộc chống ung thư đã được chứng minh bằng các kết, kết quả nghiên cứu nhựa của trái sung còn xanh thì có khả năng ức chế cái hoàn toàn cái sự tăng trưởng của nhiều loại tế bào ung thư khác và ác tính như ung thư vú ung thư ờ, mô tiến tiền liệt ung thư mô liên kết vân vân và làm chậm đi cái di căn hiệu quả gấp 10 lần so với phương pháp điều trị khác vì vậy quả sung tươi là một trong những cái thực phẩm mà lành mạnh và chữa bệnh ung thư rất là tốt cách ăn quả sung để phòng ngừa bệnh ung thư như thế nào cho đúng về ung thư thực quản thì à, trái sung tươi chúng ta lấy khoảng 500g thịt lợn nạc 100g cho cả hai vào nồi hầm trong vòng khoảng 3 phút có thể ăn ăn thịt uống nước canh còn để chữa ung thư dạ dày ung thư ruột thì chúng ta ăn trắng miệng 5 quả sung tươi sau mỗi bữa ăn hàng ngày hoặc có thể dùng 20g quả khô sắc lấy nước để chúng ta uống chữa ung thư phổi thì bằng cách là chúng ta lấy 20 quả sung xanh 10g chè xanh cho 20 vị vào nồi đun đun khoảng 15 phút dùng để ờ, uống thay nước hàng ngày bài thuốc này cũng có công dụng nhuận phế nhuận phế thanh tràng hạn chế sự phát triển của các tế bào ung thư có thể áp dụng đối với người ung thư phổi trong cái thời kỳ đầu và ông ta thứ chữa ung thư bằng quang bằng cách là trái trung xanh 30g mộc thông 15g sắc nước uống hàng ngày ung thư gan thì à, chúng ta làm bằng cách sau tức là chúng ta sử dụng sung sấy khô làm thực phẩm trắng miệng ăn hàng ngày thì sung thì ờ, được rất là nhiều chị em ờ, phụ nữ nhất là các chị em văn phòng hay ờ, dùng để chấm muối ăn và đó là một số cái bài mà chữa trị bệnh ung thư từ sung còn một số cái bài mà hôm nay kênh top 10 mạo hay muốn chia sẻ đến quý vị và các bạn đó là từ cái trái mạng cầu làm là cái trái mà cái công dụng chữa ung thư người ta được uh, những cái người đang điều trị và được uh, giới bác sĩ là đang đánh giá là gấp 100 trăm các cái loại uh, uh, quả khác thì uh, quả mãng cầu là nó tăng khả năng tiêu uh, diệt ung thư à ở đây xin lỗi quý vị là như ở trong uh, các cái mình đang đã ở uh, trong cái thảo luận của cái cái cái cái khoa học ở trên báo thì là nó bảo là gấp 1.000 lần đấy lá măng cầu xiêm thì nhận được sự quan tâm đặc biệt của giới khoa học bởi khả năng chống lại tế bào ung thư cao gấp nhiều lần so với các phương pháp hỗ trợ hiện tại người ta ví mạng cầu xiêm như một loại là cây là thần diệu nhờ hoạt chất ectonilin green trong lá có khả năng đẩy lùi các tế bào ung thư vú, ung thư tuyến tụy ung thư tuyến tiền liệt, ung thư ruột, ung thư gan vân vân. Công dụng chữa bệnh tuyệt vời không phải ai cũng biết từ à, quả mãng cầu xiêm. Cây mãng cầu xiêm thuộc loại à, thực vật rừng mưa nhiệt đới có nguồn gốc từ châu Mỹ Latin, thường trồng ở nhiều à, các nước là Peru, Brazil, Argentina, Mexico và Việt Nam ta cũng là cây mặn cầu rất là nhiều và trên ờ, hình ảnh quý vị đang xem đây là kết quả mạng cầu xiêm và cây mạng cầu xiêm mà đang được nhiều người truyền tay nhau để chữa bị uh, trị bệnh ung thư nó có tác dụng dược lý là tăng khả năng miễn dịch chống khối u ung thư làm ờ, thuốc chữa tiểu đường thuốc chống stress thuốc chống trầm cảm chống sốt rét kháng khuẩn chống ký sinh trùng chống co giật tăng cường tiêu hóa, bảo vệ tim mạch, thúc đẩy sự co thắt tử cung, mở rộng mạch máu, chữa thần kinh không ổn định, để trừ run sán, vân vân và vân vân. Thì tại các nước nhiệt đới thì người ta thường sử dụng toàn bộ cái rễ, thân, lá, quả, hạt măng cầu như một cái loại thuốc tự nhiên điều trị các cái bệnh các món ăn bài thuốc mà gắn liền với ờ, cuộc sống dân gian như là nước uống từ trái mảng cầu ờ, giúp cho phụ nữ sau sinh là tăng tiết sữa thúc đẩy bài tiết nhuận tràng hạ sốt hỗ trợ trị run sán hạt của mảng cầu xiêm có thể loại bỏ chất độc của côn trùng loại bỏ ký sinh trùng cháy dân, lá và rễ thân dùng được bào chế thuốc hạ huyết áp thuốc chống co giật thuốc trị ờ, bệnh gan tiểu đường một số một điều đặc biệt là ít người biết đó là khả năng làm sạch không khí của cái măng cầu xiêm và cũng ờ, chia sẻ thêm quý vị bạn một chút đó là tại Indonesia là người ta người dân nhắc đến ờ, công dụng của quả măng cầu xiêm như một loại thuốc truyền thống dùng hỗ trợ điều trị tiêu chảy nôn mửa viêm gan viêm khớp cao huyết áp vết thương sưng tấy vân vân Ờ, tại vùng ờ, nhiệt đới Amazon thì ờ, măng cầu xiêm được người dân gọi tên là cây phép lạ bởi công dụng thần kỳ trong cái việc hỗ trợ điều trị ung thư, có giật, bệnh gan, viêm khớp, ho, đau dây thần kinh, vân vân. Lá măng cầu xiêm nổi bật với khả năng là hỗ trợ điều trị ung thư. Những uh, nghiên cứu mà đã chứng minh về cái uh, mạng cầu xiêm này chữa trị bệnh ung thư là như sau. Từ năm 1940 thì các trường y và Viện ung thư quốc gia Hoa Kỳ đã phát hiện trong lá măng cầu xiêm có nhiều cái hoạt chất. Nhưng đáng chú ý nhất là acnotylin green. Không chỉ có ở trong lá mà cái chất này nó còn có trong nhiều trong thân, quả, hạt có tác dụng chống lại virus và tế bào ung thư rất là cao. Và năm 1976 thì trường y học Univi và Trung tâm Nghiên cứu ung thư quốc gia Mỹ cũng tìm thấy thành phần đặc biệt trong lá mặng cầu xiêm đó là hoạt chất actonegin. Hoạt chất này có khả năng là ức chế tế bào ung thư và sản xuất ra năng lượng ATP gấp 10.000 lần so với hóa trị bằng phương pháp hộ trị. Gilin trong lá mảng cầu có hiệu quả đối với tế bào ung thư tuyến tiền liệt ung thư vú ung thư ruột ung thư tuyến tụy ung thư gan ung thư phổi vân vân đến năm 1995 và năm 1996 thì với sự hỗ trợ của ngân hàng thế giới Indonesia phục hồi viện ITB e và cùng với nhóm sinh viên y khoa Mỹ nghiên cứu công dụng chế chống lại cái tế bào ung thư từ cái hoạt chất acnotinin ghrelin Hoạt động nghiên cứu này đã được đăng tải trên tạp chí Natural của Mỹ năm 1996 và năm 1998. Toàn bộ nội dung nghiên cứu đã chứng minh cái hoạt chất acotenin glin trong lá mảng cầu xiêm nó có khả năng ức chế năng lượng hoạt động của các tế bào ung thư. Không những thế mà nhóm ờ, còn tiết lộ so với các phương pháp hỗ trợ điều trị hiện đại thì khả năng tiêu diệt tế bào ung thư của lá mảng cầu xiêm lớn hơn 100 đến 1.000 lần. Kể cả tế bào à, ác tính kháng lại tác dụng hỗ trợ điều trị ung thư đưa ra cái kết quả ghi nhận cao. Mặc dù vậy, những cái phát hiện này không được uh, nhận được sự chú ý trong 10 năm vừa qua. Tháng 3 năm năm 2002 thì các nhà khoa học Nhật Bản đã cấy tế bào ung thư lên chuột, đồng thời hỗ trợ điều trị bằng nhóm nhiều thuốc cái nhóm thuốc khác nhau Kết quả là 5% tế bào ung thư bị tiêu diệt khi dùng Acotidin Green. Năm 2003 thì các nhà nghiên cứu Đài Loan cũng khẳng định Acotidin Green à, có hiệu quả với bệnh ung thư da, ung thư cổ tử cung, ung thư bằng quang, ung thư buồng trứng. Hoạt động của Acotidin Green là chế tế bào ung thư sản xuất năng lượng hoạt động tức ATP. Tế bào ung thư bị chặn các năng lượng hoạt động ATP acetylenglyn oxy hóa một chuỗi phốt phê một chuỗi oxit phức tạp glyn cũng là đại diện cho sức mạnh chống ung thư ký sinh trùng và kháng khuẩn và sau đây kênh top 10 mèo hay xin à, giới thiệu đến à, quý vị và bạn cái cách sử dụng lá măng cầu xiêm hỗ trợ phòng ngừa điều trị bệnh ung thư thứ nhất là chúng ta làm à, trà chúng ta uống lá măng cầu xiêm chúng ta đưa phơi khô mỗi ngày lấy khoảng 5 đến 7 gram nấu với 200 ml nước và chúng ta uống còn lấy lá tươi mỗi ngày chúng ta dùng 15 20 gram lá tươi chúng ta sắc uống chúng ta lưu ý là chỉ sử dụng lá còn hạt có chất độc không được sử dụng chống chỉ định với bệnh uh, Parkinson bệnh rối loạn tức là bệnh rối loạn thoái hóa của hệ uh, thần kinh trung ương làm tử cung có bóp nhẹ sử dụng quá nhiều quá liều lượng có thể là gây ra buồn nôn và buồn ngủ đấy là một số cái tác dụng phụ còn thận trọng khi sử dụng chung với thuốc hỗ trợ điều trị huyết áp chúng ta chú ý là sử dụng lâu ngày có thể gây loạn cái khuẩn ruột đấy là một số cái tác dụng phụ khi mà chúng ta dùng à, lá mặn tù xiêm và cũng như là mãng cầu ở đây thì ờ, cái quả mãng cầu thì chúng ta ngoài ra chúng ta cũng có thể là sử dụng cái quả mãng cầu để chúng ta có thể là à, làm sinh tố hay là ăn chín hay là đánh kem hoặc là chúng ta cũng có thể là phan uh, lấy cái ruột và chúng ta pha nước uống chúng ta bỏ hạt đi và đấy cũng là một cái quả mãng cầu mà được các nhà khoa học và ở trên thế giới là chúng ta chú ý để uh, sử dụng vào cái điều trị ung thư mặc dù cái bệnh ung thư là một cái bệnh mà đến hiện giờ chưa có thuốc đặc trị nhưng mà quý quý vị và các bạn cũng nghe đâu đó những cái căn bệnh ung thư mà chữa trị ở các bệnh viện và điều trị xạ trị cũng không khỏi được nhưng sau khoảng mấy tháng đến một năm thì quý vị và các bạn cũng có nhiều người đã từ từ và hết khỏi hẳn bệnh ung thư thế thì người ta sử dụng những cái bài thuốc như thế nào cũng là những cái bài thuốc dân gian những bài thuốc mà có thể là những giới khoa học chưa tìm ra được và chúng ta cũng không nên là phản bác những cái điều mà những cái bài thuốc dân gian mà chúng ta đã, đã, đã nhiều người đã chữa khỏi sau khi mà bệnh viện đã trở về một nữa thì ờ, hôm nay kênh ờ, video của kênh Túc Mười Mẹo Hay à, xin à, dừng tại đây xin à, kính chúc mọi người cùng với gia đình mình có một uh, sức khỏe hạnh phúc thành công xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo à, nếu quý vị và các bạn thấy video của kênh top 10 mèo hay hữu ích à, kính mong quý vị và các bạn à, hãy đăng ký để đón xem những video hữu ích mới hàng ngày từ kênh top 10 mèo hay và mong quý vị và các bạn chia sẻ đến những người quen người thân của mình để mọi người được được biết để uh, áp dụng những cái mẹo hay trong cuộc sống hàng ngày mà từ kênh top 10 mẹo hay chia sẻ một nữa xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video ngày hôm nay xin kính chúc quý vị và các bạn sức khỏe thành công